<laughs> Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt ở Chiang Mai Du nha Sở thú Chiang Mai 널 다시 만났던 그날 하필이면 꿈이지도 않았는 비친 너의 얼굴이 아직 Thank you. Bây giờ mình đang vào trong Winterland nha mọi người Không biết mọi người có nghe rõ mình nói gì không Sao mà cảm giác hồi hộp quá à Chắc chồng lắm luôn á <laughs> Sợ quá à. ก็จะออกก่อนแจ้งได้นะครับถ้าอยากเล่นเอ่อสไลเดอร์หิมะอีกก็เอาห่วงยางขึ้นมาทางบันไดทางด้านนี้นะครับ Nói gì trời Không hiểu gì luôn nói gì ta ok đi thôi đi theo mọi người là không sao hết sorry can you speak english explain for me okay ờ, ok thank you à có cái à có cái bạn hướng dẫn bằng tiếng anh đó mọi người nhưng mà cái uh, nhân viên đó chả nói gì với mình hết trơn trời ơi lạnh quá vậy trời ơi cái gì vậy trời trời sao mình đáng tội vậy sợ quá mà thế ai trời ơi trời ơi trời ơi cái gì vậy nói thật thật gạt cái đứa nó khó không đâu đâu chết quá rồi đi đây nữa chết đây nếu như mà không có cơ hội đi các đất nước mà có tuyết đó mọi người có thể tới đây để có thể trải nghiệm một lần nha mà trời ơi chết mất nó lạnh bắt đầu lần thứ hai à. lần này trời ơi em này quá lần này là nó không có lộn ngược đầu lại lúc nãy mình lộn ngược đầu của mọi người rồi lần này nó được đã sao hơn nữa mọi người ơi bây giờ mình đang đợi đụng vào đụng vào đây là tuyết giả ở trong kia Snowbirdy Waterland đó ở công viên Tràng Mai nha mình với một người mà chưa bao giờ đụng vào tuyết như mình đó thì đây là một trải nghiệm rất là vui luôn nó mít tuyết 100% có giống thế này không nữa lạnh lắm lạnh tê tái luôn đó trời ơi, đố vậy mà ai làm được người tuyết trời nó cứng như đá vậy mà làm người tuyết gì vậy Xin chào mọi người, hiện tại mình đang ở nhà hàng Pan An Làn Đai Thai Cuisine ờ, Mình cũng không biết đọc cái tên nhà hàng này có đúng hay không nữa Thì mình sẽ để tên của nhà hàng trên màn hình cho mọi người cùng xem nha thì hôm qua sau khi mình tham quan Âu Thao về thì mình thấy ở trên con đường này có người đợi rất là đông luôn à, mình cũng muốn vào thử tuy nhiên thì à, họ yêu cầu là nếu mà mình không có đặt chỗ trước á, thì sẽ không có được vào trong đây ăn vì vậy sau khi về khách sạn thì mình có tìm trên Google á mọi người thì mới biết rằng lý do tại sao nhà hàng này lại đông đến vậy và chỉ nhận đặt chỗ trước thôi vì à, nhà hàng này là được đề cử trong cẩm na cẩm nang uh, Michelin đó mọi người watch you as you drive Do you know I'm looking And I can't help but smile